chào mọi người ừ. à, tới ăn bánh xèo nha tăng tăng tăng tăng tăng tới này ăn bánh xèo hai bà cháu làm bánh xèo ăn nha ừ. chưa ra lá rón rồi sẽ lo ăn ừ, rất ngon à mọi người nó đúng không ừ vâng. thư ừ, với bà nội lúc bánh xèo đúng không ừ. rất là tuyệt vời rất ngon luôn mọi người ừ, ngon ơi là ngon ừ. mê ly ừ. Ừ. rất là ngon luôn mọi người rất khách đúng rồi số 1 đúng không ừ, trời dạ. mưa nước bánh xèo rất là ngon ha đúng Ờ, báo cáo vào cả nhà là ở này đã ờ, dịch đã quản giãn cách ra là hết rồi tháo cách à, chốt chặn chốt chặn rồi rào chắn rồi hết ok hết rồi ừ. nên là minh thư chứ bà nội trời mưa trời mưa rất là buồn gà đốt bánh xèo tự hai bà cháu đốt rất là ngon ha ừ, đốt ngon nha mọi người ừ đang khí thế vô ừ, đó khí thế vô cho nó nhìn cho nó đẹp hấp dẫn ha rất ngon nha mọi ừ, người ừ, đúng rồi ừ, rất ngon ừ, ngon và ok nha ừ. Ừ. Ừ. Ừ. tuyệt vời lắm đó Hôm ừ. sáng thư vẫn học bài đàng hoàng nghe cả nhà đúng ừ, học bài đủ thứ nha ừ. ngon lành chứ đâu phải thư không học bài đâu nha học bài xong là thư phụ đứt bánh xèo rồi ăn nha đúng rồi ừ. Ừ. rất ngon nha mọi người quá ngon ừ. không thể cưỡng được ừ. cuốn ăn khí thế vô đây ha ừ. rất là ngon ừ. đúng rồi wow. quắn lên rồi wow. tặng dạ. Dạ. Cháo nó rất là ngon đây mọi người ừ. Nãy giờ tôi không cưỡng được ừ. Mùi vị ngon Đúng rồi Wow. Dạ. Rất ngon ừ. ừ. Nhìn rất là hấp dẫn Rất là ngon nha mọi người Nhìn quá hấp dẫn mê ly đúng không? Ừ. Ừ. Ừ. các con number one ha tuyệt vời uhm, thật là tuyệt vời nếu yêu thương kênh của Minh Pro xin chia sẻ cho một lượt và xuống bên dưới có cái nút đăng ký màu đỏ nhấn vô và bấm nha và bấm chuông sẽ nhận được video clip hàng ngày hoàn toàn miễn phí à, không tốn phí nha cả nhà phí à, mọi người đó, và ủng hộ nha chia sẻ cho thư một lượt nha là điều quý nhất nha là điều quý thì dạ, rất là cảm ơn cả nhà nha mời các bạn và cô thầy và mọi người dùng nha dùng. Dạ. xin mời xin dạ, ừ, mời ừ, đúng rồi ừ, rất ngon ha nè ừ. Rất ngon rồi. Ăn đi, ăn tóc hành đi Ăn mình đáng đi Ăn vô, là ăn đi dạ, Ăn đi à? Cảm ơn nhà yêu thương ờ, mùa mưa trong đất ờ, Bình Dương cũng như khu vực miền Nam đến đây mùa mưa là mưa rất là nhiều à, nên ăn bánh xèo rất là hợp lý và ngon nha hai bà cháu à, bánh xèo nha là tuyệt vời rất ngon nha mọi người ừ, đúng ừ. rồi ừ. xin mời mời cả nhà rồi cảm ơn nha rồi ừ. cảm ơn cả nhà đã tham gia nha đã theo dõi đầu video đến giờ nha và yêu thương kênh của Minh Thư hoặc là Minh Pro hoặc Minh Nguyễn Bình Dương và kêu gọi cả nhà đăng ký cho một lượt nha để cho hàng ngày được nhận video clip mới nhất nha còn bây giờ Minh Thư và ekip chương trình xin chào và hẹn gặp lại máy bye bye, bye.